À, bây giờ chúng ta cùng vận dụng để trả lời câu hỏi số 8. Tương truyền rằng Archimedes đã dùng gương để đốt cháy các chiến thuyền của La Mã đến xâm lược thành phố. À, quê hương của ông, Archimedes đã sử dụng tác dụng gì của ánh sáng mặt trời? Nhớ nhá, dùng gương để đốt cháy. Gương để đốt cháy. Gương để đốt cháy. Gương để làm gì nhỉ? Để tập trung ánh sáng hắt và chuyển hướng ánh sáng và chiếu về phía tàu và thậm chí ông ta còn dùng một hệ thống gương là làm sao cho ánh sáng nó trụm vào một chỗ Trụm một chỗ Thế khi toàn bộ năng lượng ánh sáng mà nó trụm vào một chỗ như vậy Và sau này thì công nghệ cao hơn thì người ta gọi cái đấy là gương cầu lõm Gương cầu lõm Chiếu vào một cái điểm nào đó thì chính cái năng lượng nhiệt của ánh sáng đấy đã đốt cháy các chiến thuyền của người La Mã Đây, ông ta dùng các tấm gương Dùng tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời